Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên hôm à, ngày 31 tháng 5, phiên cuối cùng của tháng 5 thì à, chỉ số VN Index à, chỉ điều chỉnh chút xíu. VN Index giảm 0,1% tương đương 1,24 điểm và VN30 thì giảm 0,77% tương đương với 10,28 điểm. Phiên hôm nay thì nước ngoài nước ngoài là một bên mua ròng mua ròng 392,47 tỷ tập trung mua ròng vào à, chỉ số VN Diamond à, VN 30 à, à, bán rồng VN 30 à, đạm Phú Mỹ PNG và tập trung à, mua rồng VN à, VN Diamond này Vinhome Đức Giang Masan và Nam Long ở ờ, chiều ngược lại thì từ doanh từ doanh thì bán ròng à, 515,12 tỷ trong đó tập trung bán rồng là chỉ số 262,12 tỷ tức là đối ứng lại với uh, nước ngoài um, MWG Đạm Phú Mỹ FPT Vic Vin, uh, Vinhome ngược lại uh, mua dòng uh, kỹ số uh, E1 VNF30 và EGC e dòng tiền hôm nay thì à, dòng tiền hôm nay tập trung vào nhóm à, phân đạm và nhóm dầu khí tác động yên đấy hôm nay mạnh nhất là gas gas tăng trần từ ngay từ đầu phiên à, Vinhome, Vietcombank, Masan, CTG, Đức Giang, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ à, trên sơ trên đây là sơ lược qua về thị trường ngày hôm nay hôm nay thì uh, à, biên đích giá trị ở đâu đó khoảng 16.000 tỷ 16.000 tỷ cũng ờ, sắp xỉ tương đương với mọi, mọi hôm thôi thì hiện tại à, thì ờ, nó vẫn ra là cái xác định cái quá trình đi lên của vn index À, đối với dòng dầu khí thì mình xác định mình à, mình cho rằng dòng dầu khí thì nó đã tạo vào à, nó đã có sóng dòng dòng dầu khí mà mình thấy sóng dòng này khá an toàn bởi vì các nguyên nhân sau đây thứ nhất là khi à, đây khi mà vn index giảm á khi vn index giảm thì thị trường thì dòng dầu khí nó vẫn giảm theo này tuy nhiên khi mà chỉ số vn index mà nó bắt đầu trưng lại tạo đáy thì dòng dầu khí bắt đầu nó bật lên bật lên và tăng mạnh mẽ trở lại và tới phiên này thì liên tục tăng tăng từ ngày 17 um, tháng 5 đến bây giờ là tăng 13 phiên à, tăng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 phiên tăng 13 phiên liên tục và uh, đây các bạn thấy không vn index thì có thể lên đoạn này trong nó hồi lên sau đi ngang đến chỉnh xuống nó lại tiếp tục đi dò dò dò lên tuy nhiên là vn bạc chỉ số của BSR thì là không không có không có nó mạnh hơn à, VNX rất là nhiều à, viên hôm nay thì riêng dòng dầu khí nha dòng dầu khí này đây dòng uh, dầu khí thì à, mình xem theo mình nghĩ thì nó là tạo uh, sóng dòng đây mình một cái von rất là lớn khoảng hơn hơn 20 22 triệu cổ 22 triệu cổ, nó mất bứt ờ, nó cao hơn ờ, các cái phiên khác rất là nhiều như phiên hôm qua thì đâu đó thì khoảng 11 triệu cô và phiên hôm nay nó cái von nó tăng gấp đôi khối lượng nó tăng gấp đôi và cái một ờ, nó bứt thoát lên một cái von rất là lớn và phiên hôm nay thì mình cũng cho cái bản thân mình và khách hàng cũng đều mua tham gia việc mua phiên hôm nay đối với việc đối với biết rồi thì nó đây là cái vùng cái vùng à, hỗ trợ của nó này đây đây cái nền của nó nó bứt thoát khỏi cái nền của nó luôn nó bứt thoát khỏi cái nền luôn bứt thoát rất là mạnh mẽ và hôm nay thì các cái cái đường MA 10, MA 20, MA 50 thì uh, thì MA 50 thì nó bứt thoát lên khỏi MA 20 và MA 50 rồi thì mình nghĩ sang mình nghĩ theo mình thì nó đã vào một cái cây uh, tăng rồi cho nên mình bắt đầu giải ngân thì dẫn đầu hôm nay chính là gáp gáp cát mình cho rằng đây là cái vùng đỉnh của nó tuy biên độ biên độ dao động nó hơi lặng xíu nhưng mà cũng không vấn đề gì cả hôm nay cũng là một phiên ờ, mua của gáp cho gáp thì nó tăng ờ, tăng, tăng từ đầu phiên này rất là khó đấy phiên chiều qua phiên chiều thì không có điểm mua nữa đây để mà so sánh cho các bạn bấm vào đây này gas gas thì ờ, nó giảm ít hơn uh, chỉ số trùng vn index nó giảm để giảm ít hơn đúng không nó giảm ít hơn và khi thị trường bắt đầu hồi thì nó là bật tăng trở lại rồi đây là cái nền của nó cái nền của nó đây đó gas mình đánh giá nó là một trong những dòng mạnh của thị trường hiện tại đấy phiên hôm nay nó bứt thoát lên với một cái von rất là lớn này von này nó hơn 2 triệu cổ trong khi đó mọi à, bình thường mọi hôm ấy, thì nó đâu đó chỉ khoảng là 840 849 nghìn cổ đúng không thì hôm nay là một cái viên vào phiên vào rất đẹp của gas bạn nào mua cái này rất là tốt rồi ngoài gát còn có là PVS này PVS hôm nay ờ, cũng bứt phát lên này tuy nhiên tuy nhiên là cái biên độ và cái von nó không lớn bằng BSR ờ, và gát cũng rất là đáng chú ý nha thì ờ, nó đang tạo nên một đôi một kênh lên này này xuống lên rất là mạnh xuống lên rất là mạnh này đó đây là cái phiên mua phiên này là cũng là một phiên mua gia tăng của PVS được này rồi PVD PVD cũng tương tự như PVS vậy ạ nó test nó test hai đi, nó test hai đáy này tính ra nó test ở test ở ba điểm ba điểm ạ này nó test ba điểm hồng đi lên này PVD rồi uh, PVT à PVC à, PVC PVC con này mới đáng chú ý hơn này PVC hôm nay là cũng là điểm mua của nó luôn mua vào cái này nó cái nền của nó đây nó tạo mô hình hai đáy này đi lên này là nó test là 3 điểm luôn á an toàn rất là an toàn luôn á rất là an toàn điểm thứ nhất điểm thứ hai điểm thứ ba và đáy đáy đáy đáy sau nó cao đáy trước này đây là những điểm vào ờ, khá an toàn hiện tại mình vẫn ờ, hôm nay mình vẫn cho khách hàng mua thêm vào BSR TV gáp PVC đấy rồi um, PVT hôm nay thì hầu hết tất cả cổ phiếu dòng dầu đều tăng cả đây PVC nó test được ba điểm rồi này phiên ờ, mua của nó đấy phiên hồi này là mua được rồi này. PVT rồi um, OI OI nó tạo mô hình hai đa hai đáy hai đáy mà nó test được 3 điểm luôn này đều phiên này phiên mua này hoặc là trên ng à. Đây. trên ng tuy nhiên trên ng mình thấy nó không đẹp nên trên trên ng hôm nay cũng tăng đeo đài trong vợ dòng các dòng cổ phiếu và cái von của CNG hôm nay cũng khá là đẹp này khối lượng hôm nay khá là tốt so với cùng kỳ rồi à, dòng tiếp theo là dòng à, phân đạm đạm cà mau đây đạm cà mau thì đạm cà mau á, thì à, về các bạn nó là một cổ phiếu thuộc kênh trên thôi kênh trên kênh trên và đang à, đi hướng lên kênh trên và đang hướng lên đây thì à, trong năm nay trong ờ, đặc biệt trong năm nay thì đạm cà mau đã dòng đạm ờ, dòng ờ, dầu khí thủy sản mình nghĩ vẫn là ba dòng mà được hưởng lợi từ cái tỷ, từ các cái yếu tố từ vĩ mô đấy à, thì theo cái báo cáo quý 1 quý một à, thì à, dòng đạm cà mau đạm phú mỹ và bfc cũng đều xuất khẩu à, được được rất là lớn đấy và cái ờ, doanh thu ờ, của quý 1 so cùng kỳ của, của năm ngoái thì cũng tăng lên ờ, gấp 3 4 lần hôm nay có thể mua đàm cà mau mua cái này được này. rồi đàm phú mỹ đàm phú mỹ cũng tương tự như đàm cà mau vậy hiện tại thì nó đưa cái vùng nền của nó sau nó bật, bật thoát lên này và chạm xuống cái vùng hỗ trợ cứng của nó sau nó bứt thoát lên rất là mạnh mẽ đáy của nó xong nó bứt thoát lên đó xuống vùng hồ sơ cứng của nó xong bứt thoát lên bệ rồi thì các câu chuyện của uh, dòng đạm thì uh, cũng xoay quanh các cuộc chiến tranh nga ukraine, ukraine thôi thì hầu hết hầu hết cái, ờ, các cái cái nguyên liệu để sản xuất cái ure này là gì chính là cái khí ammoniac khí ammoniac này á, thì nó chứa trong rất nhiều trong dầu mỡ thì chính vì vậy mà các hầu hết các quốc gia mà mà sản xuất dầu mỏ lớn thì thường là thường cũng là nhà xuất thẳng xuất khẩu đạm lớn phân bón lớn đó chính chính vì vậy mà các bạn thấy không nga nga và ukraine là hai nhà xuất khẩu uh, lúa mì và phân đạm lớn nhất trên thế giới thì uh, ông nga ông nga chính là ông nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và tiếp theo là ông ukraine Ukraine hiện tại đang ờ, mắc kẹt trong ờ, các kho cạn của mình khoảng hơn 20 triệu tấn lúa mì không xuất đi được ờ, không xuất đi được nếu xuất đi được họ đã có thể thu được một về một khoản tiền và giảm đi cái nội cái, cái cái nội lo hoặc cái gánh gánh cái nội lo về cái nạn đói tuy nhiên nó xuất đi đâu thì mình không có chắc nha à, gần đây các bạn đọc bạn nào mà chăm đọc và báo đài thì đây rồi thấy rõ BFC về ông BFC này ông BFC này á, thì ông là cái quy mô công suất nhà máy của ông khá là lớn á. lớn lớn mình nghĩ lớn hơn à, đạm à, Phú Mỹ cái quy mô ờ, nhà máy á, xuất sản xuất được khá là nhiều thì à, mình ở trong dòng đạm này thì mình thấy là dòng đạm Cà Mau đạm Phú Mỹ với BFC này ba này ba ông này là dẫn sóng của dòng đạm à, đối với thị trường hiện tại rồi tiếp theo là các cổ phiếu về mà các cái kênh trên mà tham mình nghĩ thì mình cho rằng nó khá là an toàn an toàn tính thời điểm hiện tại đầu tiên là dòng thủy sản VSC VSC thì VSC hôm nay thì nó đợt, hiện tại thì nó đang ở vùng đỉnh của nó rồi đúng không? nó ở vùng đỉnh của nó rồi thì đối với các cổ phiếu mà ở kênh trên mà xu hướng đang vẫn còn lên như vậy thì mình đánh giá rất là cao và cổ phiếu gọi là khỏe bạn nào có thể mua những cổ phiếu này thì, thì cái biên an toàn nó rất là lớn cái biên an toàn nó rất là cao thì uh, các cổ phiếu mà là sao các cổ phiếu mà nó nó mạnh tức là nó ít ít bán ít xuống thì người ta tức là ít xuống thì người ta ít bán hay ít bán thì chắc chắn là nó mạnh rồi đúng không chỉ cần có một cái lực cầu nhỏ thì nó là vọt lên liền đó vì bản chất là nó như vậy thôi nó không không nó không có gì hết à nó cũng không phải là đu đỉnh gì hết đu đỉnh ờ, à, có rất là nhiều bạn sợ là sợ đu đỉnh cổ phiếu đối với rất là nhiều nhà bạn nhà đầu tư f không là không biết về ờ, chứng khoán ấy, thì ờ, mua cao thì sợ sợ đu đỉnh à, sợ nó giảm mạnh và thực tế là không phải các bạn nên nhớ là thị trường phiên ờ, đợt vừa rồi á, nếu mà cổ phiếu nào mà nó không giảm được thì thôi thì thôi thì hiện tại trong thị trường mà đạo downtrend mà nó không giảm được thì thôi gì sao bây giờ nó giảm được đúng không ạ nhất là trong thị trường downtrend nó không giảm được mà thì bây giờ thị trường nó đã thành uptrend rồi làm sao nó giảm được nó không có lý do để gì để giảm hết ạ trong lúc thị trường là downtrend bán tháo thì ờ, các cái nhà các cái người cầm cổ cổ phiếu lớn số lượng lớn của các cái mạng này người ta không bán thì không có lý do gì để họ bán ở thời điểm uptrend này hết đấy. chính vì vậy là những cổ phiếu mạnh thì nó vẫn là nó vẫn đi lên thôi còn cổ phiếu nào yếu thì nó vẫn cắm mặt xuống thôi đó cho mình mình thì mình thích các cổ phiếu mua các cổ phiếu ở vùng đỉnh này, này vùng đỉnh vùng đỉnh của nó có thể thì giá có thể hơi cao hơn là các cổ phiếu thấp nhưng nhìn cái biên an toàn nó lớn hơn đó bởi vì nó nó nó nó nó cao tại vì có rất là nhiều cái lượng cầu mua nó lớn thì nó mới giá mới nó cao được còn thì cờ bây giờ cổ phiếu mà các người ta vứt nhưng mà vứt thì vứt rác ngoài đường thì làm sao mà, nó mà giá nó cao được đối với VSC thì ờ, VSC là các đường MA của nó đường MA 10 nằm trên đường MA 20 và nằm trên đường MA 50 và nằm trên đường MA 200 đấy thứ tự à, a b c d đó a b c d y chang vậy đó thì nó vẫn là xác lập được đường nó đang hiện tại thì nó đang xác lập là cái xu hướng lên của nó mình tin rằng nó sẽ tiếp tục lên trong thời gian tới ANV ANV thì bây giờ hiện tại nó đang thiết lập đỉnh của nó rồi à, nó đang thiết lập đỉnh mới của nó ANV thì kéo hai đỉnh nó test cả đỉnh 1, đỉnh 2 đây các bạn một cái các bạn mua phía này, này mua phía này thì nó an toàn hơn này phiên này thì nó an toàn hơn còn bây giờ nó lên cao rồi bây giờ đợi nó chỉnh thôi chứ bây giờ đua theo nó nguy hiểm rất là nguy hiểm đúng không ạ các bạn nhớ các bạn ờ, mua cao bây giờ nó chỉnh một phát là các bạn rất cắm mặt luôn con ANV là gì câu chuyện của nó là gì nó là một trong những cái Nam Việt này là nó là một trong những con mà xuất khẩu thủy sản đi sang uh, các nước trên thế giới và <clears throat> quy mô của nó thì không bằng BSC tuy nhiên mà cái uh, lợi nhuận từ quý 1 là năm tháng đầu năm của nó thì đã là 120 tỷ rồi tức là bằng nguyên cả năm vừa rồi của, của con ờ, ANV đó chính là lý do vì sao hiện tại con ANV rất là mạnh nó mạnh là vì đấy đúng không hiện tại mới nửa chưa đến nửa năm mà người, nó cái lợi nhuận của nó nó nó bằng năm ngoái rồi vậy thì mà từ nay đến cuối năm nữa thì sao trong khi đó là các cái yếu tố ở vị mô thì nó vẫn tiếp tục nó bởi vì sao tức là cái nhu cầu thiếu ăn cái nhu cầu về thiếu ăn thiếu lương thực nó vẫn đang hiện hữu trên thế giới đó, các nước châu Âu Mỹ rồi uh, các nước uh, Trung Đông và châu Phi Đấy cái nhu cầu thiếu lương thực đang hiện hữu rất là rõ đó tức là thiên thời của đang ủng hộ rất là lớn của nó hiện tại thì cái tồn kho của các cái sản phẩm này thì rất là ít hầu như là được làm được bao nhiêu người ta xuất đi bấy nhiêu rồi đó. hiện tại là mình thấy cái, lượng cờ cái lượng cung là nó không đủ cầu chính vì vậy mà giá giá cá liên tục tăng tuy nhiên có một cái điểm tử ở đây là gì có một cái điểm tử ở đây là à, những cái, những đợt gần đây á, những cái tháng gần đây thì à, cái thức ăn cái phí thức ăn chăn nuôi của cá thì nó tăng khá là cao á, tăng khá là cao so với cùng kỳ mọi năm tuy nhiên thì nếu mà giá cá giá cá mà tiếp tục tăng cao thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đúng không ạ thì cái mọi chi phí nó sẽ cấu thành vào trong giá thôi đến khi nào mà thiên thời vẫn còn ủng hộ nó thì vẫn không có gì đáng sợ cả theo là IDI e IDI e thì mình nói từ trước rất là nhiều rồi IDI e hiện tại thì nó là kênh dựa đi lên hiện tại nó vẫn ở vùng, vùng gần ở vùng đỉnh của nó rồi giá 24 năm mà đỉnh của nó là giá 32 vùng đỉnh của nó đâu giá 30 32 gì đó đó thì còn khoảng 20 phần trăm nữa là nó đâu tầm khoảng 15 phần trăm nữa là nó về vùng đỉnh thôi thì đối với các ừ, yếu tố mà thị trường thuận lợi thuận lợi hiện tại thì cũng mình nghĩ là không có không có quá khó để nó thể về mục đích của nó và đặc biệt các bạn biết là cái con id e e này nó có, có cái đặc thù là nó nó tính đầu cơ tính tính đầu cơ đấy thì uh, ờ, IDI e và VAC là một trong tiếp tục là một xuất khẩu thủy sản tăng thị trường Mỹ đó và hiện tại thì thị, thị trường Mỹ thì được uh, miễn thuế trong bán phá giá cho 10 doanh nghiệp uh, ở Việt Nam trong đó có VSC rồi HAH HAH thì à, nó chưa có chạy nhiều nó chưa có chạy nhiều mình tuy nhiên đâm theo mình nghĩ thì vùng này vẫn có thể mua được mua được HAH ở vùng này vùng này vùng đỉnh này mua HH nó vùng địch này được có thể canh nhảy gần ờ, canh canh nhảy gần còn với các bạn không mua thì khi nó chạy rồi mua cũng khó mà mua lại được á trong tất cả cổ phiếu mà thuộc về dạng kênh trên xuống lên hiện tại thì mình thấy chỉ có mỗi HAH là có thể mua được ở thời điểm hiện tại thôi còn các cổ phiếu khác thì nó đã chạy rồi nó đã chạy đi khá là xa rồi mua thì tìm lại nó khá là rủi ro đấy thì um, các bạn thấy không đợt vừa rồi á thị trường uh, trung giảm rất là mạnh từ ngày mùng 7 tháng 4 tuy nhiên HAH vẫn tiếp tục đi lên và nó chỉ cái chỉnh nhẹ thôi nó chỉ chỉnh nhẹ mà cái đỉnh sau cái cái phiên chỉnh sau của nó thì vẫn vẫn lớn đây test thứ nhất để phiên test thứ hai đây và nó bắt đầu cân bằng lại và đi lên đúng không ạ thị trường ờ, điều chỉnh giảm sâu thì nó vẫn đi lên thì chứng tỏ HH là một trong cổ phiếu cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại hiện nay thì có các cái thông tin về là gì là thượng hải và bắc kinh là là nới lỏng về cái, um, cái chính sách về các cái chính sách về phòng dịch zero covid tuy nhiên thì đó là mới nới lỏng thôi tuy tuy nới mới nới lỏng thôi thì cái việc bà bà Trung Quốc là một một trong những quốc gia mà gọi là nó trong một trong mắt xích rất là quan trọng của nền kinh tế thế giới đúng không ạ khi Trung Quốc mà đóng cửa thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu à, trong đó có rất là nhiều các linh kiện à, từ các cái linh kiện điện tử gia dụng vân vân vân vân vân và mây mây ừ. các bạn nên nhớ là Trung Quốc là công xưởng của thế giới tất cả mọi cái thứ gì mà Trung Quốc ờ, người ta đều sản xuất được hết đấy thứ gì Trung Quốc có sao chép được các bạn còn biết là trước đây có thông tin mà Nga nó bán Trung Quốc một cái máy bay tiêm kích gì đó chỉ đồng chỉ đồng vòng cho một năm sau Trung Quốc nó ra một loạt mẫu y chang vậy nó chỉ khác mỗi cái tên thay vì cái công cái, cái, cái tên là Mix hay là mix gì đó thì nó đã thành là đông phong hay là cái gì phong gì đó mình không biết hay cái gì phong gì đó tuy được tên trung quốc đó thì qua đó các bạn thấy được là là các cái hệ các cái ngành công nghiệp phụ trợ của quốc cực kỳ lớn cực kỳ phát triển và cái giá nhân công của nó cũng cạnh tranh cực kỳ cao ở Việt Nam hiện tại nếu mà Trung Quốc mà nó bế toàn bế quan tòa cảng thì cái Việt Nam mình có rất là ngành công nghiệp để chết theo nó đó ờ, ví dụ như Việt Nam mình các bạn bán ờ, bán quần áo thì nhập đồ từ nhập các công ty dệt may của Việt Nam mình cũng nhập vải từ bên đó về may hoặc là các bạn bán thấy hàng của Quảng Châu khoảng giá gốc lấy bên Quảng Châu rất là rẻ về Việt Nam bán bán giá cao rất là nhiều lần thì cái lượng công nhân Việt Nam mình không thể cạnh tranh được với của Trung Quốc được tại vì dân người ta đông dân người ta đông cả tỷ mấy người Việt Nam mình có trăm triệu người trong khi đó nữa thì ờ, rất là ít khu công nghiệp mà có thể cạnh tranh được cái khu công nghiệp lớn Trung Quốc Việt Nam thì có mấy khu công nghiệp đâu ở Bình Dương Đồng Nai Vũng Tàu quanh quanh các khu, khu công nghiệp phía Nam thôi hoặc là một số khu công nghiệp ở phía Bắc nhưng mà rất là ít không phải không cạnh tranh được so với các cái đại khu công nghiệp của Trung Quốc được AH mà mua sớm rồi nhưng đêm này thì nó an toàn hơn này Để ờ, khi nó đổ von các bạn mua thì nó lại muộn rồi đó Đức Giang Đức Giang thì hôm nay ờ, hôm trước thì nó có test nó có test à, nó xuống nó xuống ở gap này nó quay lại lấp lấp gấp lại nó lấp cái gap lại thì cái von hôm nay cũng không không có quá là cao không có quá cao nhưng mà cũng rất là đáng chú ý nha mình nhìn Đức Giang nó có cửa nó sẽ đi lên ạ thì Đức Giang vẫn là một trong những cổ phiếu nó đang kênh trên và đang đi lên đang đi lên thì uh, có thể là cổ phiếu của Đức Giang hiện tại á thì uh, nó có một số vấn đề đầu tiên thứ nhất là sắp tới đây thì có Đức Giang á thì sẽ chia cổ tức 117% thì mình nghĩ là có rất là nhiều nhà đầu tư ờ, và các cái tổ chức á thì đang chờ chờ đến ngày chấp quyền thì cái ngay cất quyền thì nó chỉnh nó chỉnh lại thôi nó nó cân bằng lại thôi nó không có gì hết á nó cân bằng lại nó cân bằng lại uh, tức là khi cái ngày chấn quyền thì cái tỷ giá của nó nó giảm xuống còn đâu đó khoảng 100 ngàn một cổ á 100 ngàn một cổ thì các quỷ người ta vẫn mua cầm ở Đức Giang ở vùng này cơ mà cầm Đức Giang ở mục đích này thì Đức Giang mình nghĩ là lợi nhuận của quý 2 năm nay, à, quý 2 này, quý 2 năm nay á, thì đâu đó cũng khoảng mấy ngàn tỷ rồi. Cũng khoảng mấy ngàn tỷ. 2 ngàn tỷ đúng không ạ? Rất là lớn. Ngoài ra Đức Giang còn ờ, chứa các cái ờ, còn sản xuất và khai thác rất nhiều kim loại quý như niken này, rồi uh, ờ, phosphor, pho, đấy. Các cái kim loại uh, về để sản xuất pin lithium á, pin xe điện á à, một số cổ phiếu về dòng bán lẻ PNG PNG hôm nay chỉnh chỉnh chỉnh này hôm nay chỉnh trong hồi lên hồi về thanh chiếu pin này giảm nhẹ thì à, đối với dòng pin ý thì cái hệ thống à, bán lẻ của nó thì à, những đợt gần đây thì liên tục mở rộng và mình nhận thấy một điều là ở thị trường Việt Nam nha cái cái cái, cái mặt hàng về vàng bạc đá quý thì PNG là hầu như mình nghĩ là nó thể dẫn đầu thị trường bởi vì các rất là nhiều các chị em rất là thích các cái thiết kế rồi các cái thiết kế mua của PNG ấy, giống như mình nhận của mình à cũng là mua nhận của PNG thì mình thì mình không khoái cái PNG đối với mình vàng nào cũng là vàng vòng nào cũng là vòng nó nó giống nhau cả tiệm vàng nào cũng được không quan trọng tuy nhiên nếu có một số chị em phụ nữ người ta thích thích cái vậy thích cái chữ khác chữ PNG trong nó, thật ra thì chất lượng vàng của nó cũng bình thường như các tiệm khác thôi đúng không tuy nhiên thì cái này là nó có thêm cái phần thương hiệu của nó nữa và một cái là cái cái, cái đây mọi người thấy không cái cái khối lượng của nó khá là thấp đâu đó chỉ khoảng một triệu cổ của tôi là nó là tăng thần đúng không ạ kiểu một cái lượng nhỏ đấy tại vì cái lượng cung cái lượng cung tôi nơi thị trường nó không có nhiều chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ đây vào phát là cổ phiếu là tăng tần cho nên cái biên dao động của nó khá là lớn đấy đây các bạn thấy không một cái cái, cái lượng bán ra vừa vừa thôi đã đẩy giá cổ phiếu PNG nó cắm mặt xuống rồi và tuy nhiên có lượng ờ, cầu vừa vừa thôi là đầy cổ giá cổ phiếu tăng trần mấy phiên liền MWG MWG thì vẫn là cổ phiếu ờ, gọi là kênh trên xuống lên đang vùng đỉnh của nó thì MWG thì các bạn thấy rồi đó à, cái lãnh đạo của ban lãnh đạo của MWG MWG cực kỳ tham vọng cực kỳ tham vọng hết cái này là làm cái khác đó đợt vừa rồi thì bách hóa xanh thì hiện tại đang một một ờ, một bên thì đang triển khai đi đưa bán cổ phần của bách hóa xanh bách hóa xanh tuy nhiên thì uh, bách các anh hiện tại thì vẫn đang lỗ 5 ngàn tỷ tuy nhiên cái đó thì nó vẫn không không đáng là là bao so với doanh thu mang về của nó có thể là bách hóa xanh nó vẫn chưa đạt đến điểm hòa vốn tức cái điểm hòa vốn là cái cái tiền số tiền mà các bạn có công ty bỏ ra để à, thuê mặt bằng trả tiền lương nhân viên rồi mua sắm thiết bị rồi nhập hàng vân vân vân vân và mây mây mây mây đấy thì hồi là vốn tức cái cái lợi nhuận thu về ấy, thì nó bằng cái cái số tiền bỏ ra thì nó gọi nó gọi là nó đi mua vốn vâng. đúng không ạ à, tuy nhiên ở hiện tại thời điểm hiện tại thì bách hóa xanh hiện tại đang uh, kiện toàn kiện toàn lại để cái các cái ờ, tổ chức cái bộ máy của mình để tăng cái trải nghiệm của khách hàng còn uh, cái ban lãnh đạo của à, thế giới đầu các bạn biết rồi đó <clears throat> anh anh tài một người cực kỳ giỏi cực kỳ giỏi đó hiện tại mình nghĩ sắp tới thì à, thế giới động à, sẽ đưa sẽ tập trung mở rộng với cái mạng thuốc an khang an khang mạng nhà thuốc an khang đấy, hệ thống nhà thuốc an khang thì xem à, liên tục mở rộng tuy nhiên cái mở rộng này thì có thể khả năng thì nó sẽ giảm thôi đó. cạnh tranh lại với nhà thuốc an khang hiện tại thì mình thấy cạnh tranh với long châu này của fpt này rồi là ba city Phòng 3 City thì nó đi theo mô hình uh, siêu thị tiện lợi uh, về thuốc, chuyên về thuốc. Đó. Tuy nhiên là thuốc an khang thì mình theo ờ, đánh giá mình thì ít mua an khang nhưng mà theo vừa mình nói thì thuốc an khang có vẻ nó hơi cao hơn là phòng <laughs> 3 City. Đó. Còn doanh thu lợi nhuận của thế giới đồng thì các bạn biết rồi đó, mỗi năm nó để tăng đều khoảng 25 đến trăm doanh nghiệp này doanh nghiệp tăng trưởng bền vững đấy. FPT FPT cũng vậy Đây, nó trình về vấn đề của nó xong nó cắm nó bật lên liền nó trình về vấn đề xong nó cắm bật lên liền nó phi lên liền nó thấy không các bạn thấy không nó phi lên liền đối với những cổ phiếu kênh trên như vậy thì mình mua nó an toàn nó rất nhiều kênh trên và xu hướng lên à, cái hệ thống đầu tư của mình là mình theo phương pháp của VSA ấy, là chính là lấy giá và khối lượng làm cái chủ đạo đúng không ạ kết hợp với các cái điểm mua các chỉ báo về phân tích để lựa chọn thời điểm vào thì thời điểm ra cổ phiếu rồi giá và khối lượng còn uh, mình không phải là nhà đầu tư giá trị ôm cổ phiếu trong lúc thị trường giảm hay là tích sản ở trong, trong lúc thì cổ phiếu tạo đỉnh mình không phải là nhà tư giá trị để ôm cổ phiếu hàng năm trời hàng hay hàng chục năm trời như ờ, Warren Buffett hay là ai, ai đó Đấy. mình thì mình không ôm được như vậy tiền mình có hạn đúng không ạ mình là mình ờ, dân đầu cơ đánh sóng dòng thôi đánh sóng thôi pet pet hiện tại mình nghĩ nó là kênh dựa đi lên thôi thì nó mới test được à, pet thì tham gia hơi khó à. thì nó hiện tại nó đang đi lên thì đó nhưng mà cái điểm mua của nó thì rất là khó để vào mình không thấy cái điểm vào của nó luôn đấy FRT, FRT thì à, nó hồi phục nhanh hơn TPET năm nay thì uh, riêng cái mục uh, bán bán lẻ của FRT hả? FRT chủ yếu bán các cái sản phẩm về thiết bị về di động á giống như điện thoại máy tính bảng laptop hay gì đó thôi nó không như điện máy xanh của thế di động FRT mình nghĩ nó sắp tới nó hiện tại nó đang chỉnh lại nó đang ờ, có pha chỉnh về cân nó cần phải cần được sự cân bằng lại để sau nó mới đi lên được nữa đi như World đi World thì nó vẫn đang ở một đỉnh của nó thôi đúng không nó đi pha nó trình test pha thứ nhất sau đi luôn sau tích cho nó cân bằng lại sau đi đi luôn à, cổ phiếu mạnh này nó rất là kỳ nó không rất là khó để mà đoán được nó cân bằng lại thằng và phi lên luôn ngoài ra thì hôm nay thì ờ, dòng tiền thì nó vẫn không hướng vào các cái cổ phiếu dòng ngân hàng này chứng khoán bất động sản à có hôm nay có dòng thêm một dòng bất động sản bất động sản thì chỉ có được L14 L14 con này nó thuần đầu cơ nó đầu cơ nhiều quá sư đoạn này nó phi lên ba cái trần liên tục nó phi lên ba cái trần nó rất là khó mà điểm có để mua bạn để bạn anh chị nào mua một cái trần hai cái trần ba cái trần phi hở gáp luôn á mình chịu ai đu đu thì mình chịu không mua được mình không mua được con L14 này được đích hiện tại đang tích lũy tái tích lũy lại và đi ngang thì à, đợi thôi Sell mình nghĩ tương tự như đích thôi Sell hiện tại nó đang bị vùng tái tích lũy lại nó sự đang sự tìm cái sự cân bằng lại lại thế là khi nó thể à, giống như các bạn đi lên các bạn đi lên bậc cột thang thì có chiếu nghỉ rồi các bạn mới đi lên tiếp được đúng không còn với các bạn mà rơi từ máy xuống thì thôi cũng không cần nghỉ đâu thôi rơi xuống là là xác định luôn rồi đó không phải nghỉ còn nếu bạn nào mà giỏi thì biếu được cái đoạn tường nào thì biếu nhưng mà để biếu được thì các bạn cũng bị thương tật đấy và khi mà nó mà chấm chấm rơi lại như mình thoát ra nhảy ra khỏi lồng của nó thì ok còn các bạn nó đang rơi và các bạn uh, nhảy ra thì mình chắc chắn cũng các bạn sẽ bị thương thôi quá đầu thì thương bao nhiêu thôi thương ít thì thương nhiều thôi và nên nó có mấy câu là cái gì thị trường chứng khoán thì nó sinh ra trong nó sinh ra từ sự nó sự nó sinh ra trong nỗi sợ hãi lớn lên trong sự nghi ngờ và chết trong sự thỏa mãn à, khi mà thị trường à, như lúc thị trường nó tạo đáy vậy này đây là những cái lúc lúc mà các nhà đầu tư nho lẹ và nhà đầu tư mới là không kịp cắt ờ, với những vùng trên này là liên tục uh, bắt đáy thì uh, vùng này vùng tuyệt vọng vùng tuyệt vọng của họ này và khi mà thị trường nó đi lên đi lên như vậy thì họ mình thì họ người phải nghĩ à, nó hồi à nó hồi hay sao khả năng rất cao nó sẽ hồi nó hồi đây là cái sóng hồi của nó rồi nó hồi lên tí xong rồi mai muốn nó cắm mặt xuống bây giờ đó hoặc là người ta sẽ nghĩ à vùng đây này có rất nhiều nhà tư kẹt đó đúng là kẹt hết thì nó lên tí sau có nhà tư nó bán bán xong bắt đầu nó hấp thụ và nó cái lượng cầu này nó hấp thụ được cái lực bán kia xong bắt đầu nó từ từ từ nó đi lên từ từ từ từ từ từ, từ vậy chứ không nó không đi tăng mạnh như vậy đúng không ạ nó tăng mạnh như vậy cái lực cầu nó cũng cực kỳ là khổng lồ khủng khiếp thì mới mới đi lên được như vậy nhưng mà không tiền không phải làm ít đâu à, mọi người ạ à. tiền nó từ từ nó mới in được nó ít vậy có ngày mới ra được chứ không phải là muốn là có đâu à, nó vẫn thị trường hiện tại vẫn đang tăng trong nghi ngờ nó tăng trong nghi ngờ này nên đây sau đây sắp tới là vùng ờ, cương ờ, cái ngưỡng cạn 1300 á cái ngưỡng cạn 1300 của nó thì ờ, đối với mình thì mình nó cản bao nhiêu mình mình không còn đoán đúng không ạ mình mình thì mình theo dõi sự vận động của, của dòng tiền thôi có thể là nó sẽ ờ, đi lên bứt lên hoàn toàn rất là mạnh và thanh thoát cũng có thể là nó gặp ngưỡng cạn đó nó có thể là nó chỉnh lên chỉnh xuống hoặc nó cần thử cân bằng mới trong cái ngưỡng cạn đó sau đó từ từ nó sẽ đi lên còn nó chết trong sự thỏa mãn là gì khi mà cổ phiếu mà nó tăng vù vù vù vù lên nó tăng lên khi mà các bạn các nhà đầu tư ờ, mới vào thị trường mà các nhà đầu tư không biết gì về thị trường mà các bạn lúc đó các bạn nghĩ à chỉ cần các bạn cứ mong mơ mắt ra để thấy bao điểm nó xanh rồi các bạn dò vào tài khoản để nhìn con số trong tài khoản mình nó sẽ biến động như thế nào nó lên nó lên bao nhiêu triệu bao nhiêu tiền hay là các bạn vui đó chúng đó là lúc chúng ta thỏa mãn nhất lúc, lúc, lúc đó là lúc chính, chính chúng ta đạt cái sự hưng phấn nhất thì chính là lúc đó mà thì nhà cái sẽ úp bô úp độ đầu chúng ta à thì chính như lúc mà như vậy á, thì cái cái tâm lý FOMO nhà đầu tư thì rất lớn và cái lượng cầu vào rất là nhiều thì đấy chính là đó chính là những cái điểm cơ hội để các cái tổ chức lớn người ta thoát hàng đấy có lực cầu đủ lớn để người ta thoát hàng còn đối với đối với thị trường hiện tại thì thầy con nó bé tẻo à sao thoát hàng đúng không nhà đầu tư thế này kẹt thế này cả đống hời lên là tí nó đâu nó bán là miếng rồi lên tí nó bán là miếng sao mà ấy được sao mà bà, sao mà nhà lái nó thoát hàng được à, một cái tin vui gần đây đó, là mình thấy đó được ờ, là bên uh, ủy ban chứng khoán nhà nước đang thúc đẩy uh, sử dụng cái hệ thống của KRS của Hàn Quốc đấy thì cái nếu mà cái hệ thống này được đưa vào á, thì cái cái tốc độ xử lý của nó khoảng 10 triệu một ngày một một phiên 10 triệu cổ phiếu một phiên thay vì một triệu cổ cổ phiếu như hiện tại và cái, cái, cái hệ thống này thì Lào với Campuchia nó sử dụng cách đây 10 năm rồi mà Việt Nam vẫn chần trà chần chừ đến hiện nay vẫn chưa sử dụng thì đợt vừa rồi thì anh trả một số quan chức trong ờ, ủy ban chứng khoán bị bắt đó, thì ờ, ủy ban bị bắt đó, thì nó sẽ tạo được kiện cho cái việc mà thắng hàng thị trường Việt Nam giả sử như việc thị trường chứng khoán Việt Nam mà nó thắng hàng phá phát là mình nghỉ cái đồ cái cái nguồn vốn ngoại vào á, thì nó sẽ cải thiện thanh khoản rất là nhiều nó sẽ cải thiện thanh khoản rất là nhiều à, bên cạnh đó thì à, phải đợi các cái quyết định của chính phủ khi mà chính phủ quyết định nới rom cái hệ thống ngân hàng nới rom cho ngoại cho các hệ thống ngân hàng hay không bởi vì để cái quy mô mà cái quy mô thị trường mà đi mà có các vốn ngoại người ta mua được á thì chỉ có dòng ngân hàng người ta mới tham gia được thôi còn quy mô của dòng các cái dòng à, bất động sản hay là chứng khoán này đó thì nó còn rất là bé so với cái cái cái lượng tiền mà người ta có để mua vàng chỉ có dòng ngân hàng mới đáp ứng được cái yêu cầu đó và ngân hàng nó chính là mạch mạch máu của nền kinh tế đó đó chính là rất là lý do tại sao các cái người tây người ta nó khoái nắm, nắm ngân hàng là vì thế hoặc là các cái gia tộc lớn nó khoái nắm ngân hàng nó thích à, nắm cái, cái vận mạng của người, người khác còn thị trường ngày mai hả thị trường ngày mai thì vẫn tiếp tục theo dõi thôi hôm nay thì mình thấy có cổ phiếu của SCN có sáng có tăng nhưng mà sau thì chiều là có hồi lại hồi lại ít đó SCN này rồi uh, ờ, BGC BCG là có thể theo dõi tiếp hoặc là DRH theo dõi thôi còn mua mới hay không á mua mới thì mình cần cái review của nó đó đặc biệt có dòng chứng khoán là dòng chứng khoán mình mình hiện tại vẫn đang theo dõi rất sát sao nó tuy nhiên nó vẫn chưa đạt điểm mua bởi vì dòng chứng khoán nó giảm khá là sâu từ vùng định cần phải cần thì xác nhận lại và nó test lại điểm nữa thì mình mới tham gia mới test được có hai điểm à điểm thứ nhất này điểm thứ hai này có hai điểm cần nó test để test phiên thứ ba mới an toàn được SSI này SSI cũng cần phải test thêm điểm nữa nói chung là dòng chứng khoán là cần như vậy rồi mới tham gia còn à, ngày mai thì cần từ quan sát từ vận động dòng tiền à, chúng ta quyết định thôi à, có một số tất nhiên là cổ phiếu thì à, cổ phiếu ngày mai mua con gì thì mình sẽ gửi lên trong à, nhóm vip của khách hàng của mình thôi bạn nào muốn làm nhóm vip à, muốn làm khách hàng vip trong nhóm trong của mình thì liên hệ với mình để được à, à, chuyên à, vào nhóm và còn nếu mà mình sẽ hỗ trợ cơ cấu tài khoản đối với các anh chị à, nhà đầu tư là bị âm lỗ nặng để giúp anh chị lấy lại vốn nhanh nhất trong thời điểm sắp tới cảm ơn mọi người nha mọi người à, xem video của mình thì thấy nếu thấy video mình hữu ích thì nhấn like và subscribe kênh của mình nha cảm ơn mọi người